chào tất cả anh em đã trở lại kênh Phạm Tâm DLS nha anh em Hiện tại thì ờ, hôm nay team mình sẽ đến nhà chơi và mình cũng có là một vài món để đãi team của mình Bây giờ mời tất cả anh em cùng theo dõi tiếp video này ha Rồi hiện tại anh em đang thấy là đầu bếp điện đã làm món ờ, vịt quay tại chỗ nha anh em Mình chỉ nóng nóng khỏi để nguyên mẹ đi nhỏ nhỏ xíu mẹ gì được không? ăn được không à, ai biết thôi đừng chích đây nữa ăn nó cháy ăn không ăn không được thì, thì ăn Ủa sao không cái chanh vô hả? chưa rồi, còn chưa con kia Cắt đâu ba cây lá chanh luôn mà Con cây nó chặt hết thôi chứ đâu nữa rồi ê xích xích ra nó, cái thau ờ, câu nó dướng với cái miếng gạch đó <laughs> gần dướng kia chặt như chiên cho lại á đó chứ nướng nướng hai con rồi đã hai con luôn được cái sao bắt quá con kia rồi để lên dĩ nướng lắc chơi không hay quên còn ví dụ mà hồi mà nướng làm biến quá anh có bông ờ, thiên lý anh muốn xào quăng vô xào cũng được ừ tiện lợi đó giờ anh cũng ăn mà anh cũng không biết làm Đây đi gần đây thầy nhiều. Quay sang hơn chứ. Mày qua không mấy qua đây hội để trên đó. À, Kẹp trước Đưa đưa cái tay Trời ơi mày sắm vào Đâu cánh steam đâu rồi nó chứ ổng nó không xuống mà bữa em nói ông không xuống mà dễ gì mà tại đang còn cho con bú với con, bú vậy á cánh xì tiên giờ thua anh anh lọc rồi thua thua lộc hả giờ đó thì à, lộc xì tiên đi đi Để để em Không biết gì điện là xuống nước Lấy để Thôi Để đây nè, không tiếp Bây giờ còn đang ngủ không mát Ráng đi qua mùa mưa này hả bà? Đây đỏ nè con ơi, con lý rồi nè con ha. Dạ dưới luôn hả? Trắng quá chứ sợ. Ok ok. Chiều. Ủa chú nhậu ha, chú ăn ngon rồi. Dạ. Đây vậy ra chú về. Chú nhậu thì ra trước người ta làm trước đi rồi chút xíu ăn ngồi vô đây. Thôi cái gì đó rồi ờ, ờ, lẹ đóng ớt, chắc thời nhậu được rồi. Đóng ớt đi. Hay quá mẹ. mấy ly ổng lên đây ngọn đó cả hát mấy ly dịp hạt mấy lon chứ mấy ly gì Thank you. rồi không? vô sao Dạ, dạ, nó không sống rồi mà tại nó chắc nhìn giùm ăn cái độ này rồi chặt chưa sống dữ đi sống không hai người rửa lại nó đi giờ không chặt qua cổ luôn vậy Thôi, Út chưa vô mà sao đóng cửa hai đứa? hãy che bận này nha. Thôi này đấy thôi. con tập này đi cho đẹp. đứng lại đi. Rồi đầu luôn hả? Rồi luôn đi. Rồi tới giờ quay lại giúp liền à, nè. Ờ, Sao cây kẹt nhỏ vậy? ừ rồi đây bỏ nghỉ rồi chưa chín hả chưa chín tủ lạnh giùm á mấy dạ mấy dạ bỏ đồ vô tủ lạnh luôn cũng đứng hình luôn dắt cho nó khô thấy sợ rồi răng dữ vậy dằn như vậy mới chặt về đi bốn rồi à, cho lên nha

ăn lên luôn Ừ, ừ. Nhỏ thơm Cái gì đâu à, Nhỏ lớn gì đó Rồi giá đi vừa chạy đi chơi mấy đứa chơi nè đây sẵn rồi đó tính không mà đỏ đỏ như vậy tại cái nào không chín nó đỏ đỏ như vậy mà giờ đó là đâu có đỏ đen gì đó một pha ly vô rồi đỏ đen thì mất hết rồi đen nó cũng thành đỏ luôn đỏ đen rồi hết rồi rồi còn đúng dưới đó đó còn năm cục có đủ không năm cục năm cục đủ còn là mà người mua gì đó mười hai cục à, lấy cái nắp kia cắt ra mất tiêu rồi lụm cái nắp ờ, ở trong cái nồi nấu ờ, kia lấy cái nắp rồi lấy nó đưa không đưa nó quen luôn nó mình để lên Ê, con không sắp vô trong cái mâm kia luôn cái ngọt cái nắp lên luôn cái con bắt con bắt vô cái mâm này luôn nè rồi họ con bắt lên cái con ăn luôn khỏi nó ăn sắp vô nữa cái này nãy luôn luôn cái gì video cũng khá là dài nghe anh em nên mình tạm dừng video ở đây mời anh em xem tiếp phần 2 xin chào và hẹn gặp lại